Hey, what's up bạn trở lại với vlog của Trung Thì cũng lâu rồi thì Trung mới ra lại vlog Ok, uh, thì bữa nay là chúng ta sẽ tiếp tục với lại cái series Big and Rip Cái ngày Chess Day ha Thì là cái ngày cuối của giáo án uh, Thì sorry mấy bạn là cái cái video ra hơi trễ để mấy bạn phải đợi Nó không khớp với giáo án lắm Thì à, uh, thì finally là chúng ta cũng có ha Thì à, bài đầu tiên chúng ta, Ở cái bài đầu tiên chúng ta sẽ super set ha Nó sẽ super set giữa cái bài Cable Crossover là cái bài à, ép ngực với cáp với bài là Tricep Chest Dip là cái bài mà chúng ta sẽ uh, ờ, xài kép uh, cho phần ngực ha là hai cái này đều là 7 set hết thì như chung đã nói những cái ngày trước đó là FST7 ở cái phase thứ hai là nó sẽ đưa lên đầu tiên thì nó sẽ rất là không phù hợp với lại những cái bạn nào mới ha à, ờ, chung lưu ý với bạn là chung đã lưu ý với bạn là những người mới không được tập cái giáo án này ha thì những người nào tập qua FST7 rồi và cũng đã có kinh nghiệm tập khoảng từ 2 đến 3 năm á, thì Trung nghĩ nó sẽ khá là phù hợp hơn Ok à, Thì nhớ là mấy bạn nhớ warm up uh, cho chung là cái phần uh, upper trước Sau đó là chúng ta sẽ vô warm up với lại những cái bài uh, ép cáp này trước một set thôi cho cái cơ thể chúng ta nó quen dần cũng như nóng lên dần nên là đừng có vô mà chơi nặng liền ha thì nhớ là 7 set ha nữa mỗi set chúng ta sẽ nghỉ uh, từ 40 giây 40 giây thôi ha 40 giây thì đây là set cuối cùng thì chung chỉ quay có uh, ờ, 3 set thôi thì set đầu tiên set thứ hai uh, set thứ ba và set thứ bảy này ha thì cái này là chung lưu ý với bạn là lúc mấy bạn ép cáp mấy bạn đừng có nhìn xuống như chung ha uh, do là nhìn xuống như vậy á nó sẽ không có tốt lắm cho cái phần chúng ta cảm nhận cơ mấy bạn nhớ nhìn lên trên đừng có nhìn xuống dưới như chung ha à, còn ở cái bài deep này thì mấy bạn lưu ý giúp chung là mấy bạn chỉ lên vừa thôi đừng khóa cùi chỏ nhiều hoa như vậy nó sẽ à, vào cái phần ngực của chúng ta tốt hơn một chút ha à, ok thì đó là cái lưu ý của chú Chung ở hai cái bài đầu tiên này Hey, what's up, what's up các bạn Hiện tại thì chúng đang ở Sài Gòn Sport Club quận 7 Và ở đây là Trung xuống đây tập uh, thì cái lý do chúng đi tập thì chung sẽ nói với bạn sau ở nhà ok tiếp theo thì chúng ta sẽ qua cái bài dumbbell incline press à, thì ở cái bài này thì mấy bạn cũng có thể thay thế bằng cái máy robot hoặc là tập bằng cái máy hammer strand để gắn bánh tạ vô cũng được để cho phần ngực trên ha à, thì do lâu rồi chung không có đẩy uh, ngực trên dumbbell thì thành ra bữa nay là chung sẽ tập dumbbell nặng nặng một chút ha thì à, thì bữa à, cái cục đó là cục 30 kg thì mấy bạn nếu mấy bạn chưa quen mấy bạn nhớ warm up nhẹ một chút ha một set cỡ cục 20 kg hay gì đó ha thì đây là set thứ ba của Trung là cục 36 kg thì uh, bài này khá là quen thuộc với mấy bạn rồi nên thành ra là Trung cũng không có lưu ý gì lắm ở cái bài dumbbell incline này uh, thì nhớ là nếu à, nếu mấy bạn có thể uh, hơi xoay cái cổ tay lại một chút cũng được ha để hạn chế cái áp lực nó vào cái phần vai ha à, thì để tránh hạn chế nó ảnh hưởng cái cái rotator cuff của chúng ta đó là lý do tại sao mà ở đầu mỗi buổi chúng ta chung đều nhắc với bạn là warm up cái rotator cuff rất rất là kỹ bởi vì là nó là gần như là sử dụng ở tất cả các ngày upper trừ cái ngày lower ra thôi thực chất cái ngày lower chúng ta warm up rotator cuff cũng được tại vì chúng ta sẽ cầm cái thanh bar nhiều khi nó cũng sẽ ảnh hưởng đến cái phần vai á ha ok à, thì qua bài thứ tiếp theo đó là bài thứ hình như là bài thứ uh, thứ ba đó là leverage flat press thì cái này như cũng nói mấy bạn cũng được mấy bạn cũng có thể tập dumbbell mấy bạn cũng có thể tập cái máy robot hoặc là cái máy hammer strength mà dạng vậy như là cái máy chúng đang tập ở trong video ha thì đây cũng là cái dạng máy gắn bánh tạ thì ở Sài Gòn Spark Club là có rất là nhiều cái loại máy của Star Trek rất là best à, rất là nặng luôn á nó nói chung là nó nó nó rất là real luôn á tạ rất là thẳng tạ rất là nặng sau rất đẩy rất là phê ha thì nếu các bạn thích, các bạn có thể đến với Sài Gòn Sport Club và join với Dung. Hiện tại là Dung đang có 2 tháng membership ở đây và các bạn có thể lại join và chúng ta có thể quay clip với nhau. À, nếu như mấy bạn hiện tại đang tập ở Sài Gòn Sport Club và coi video của Chung thì nếu mà nếu mà có thấy Chung tập buổi tối thì có thể lại reach out nói chuyện này nọ kia ok. Chung ờ, Trung rất là thích nói chuyện với mấy bạn. Ok, thì đây là set thứ tư uh, là 40 kg mỗi bên là cũng chua lắm rồi à, dạo này đi làm nên sức nó xuống nhiều lắm mấy bạn thành ra là cũng không có chơi nặng được như cái hồi mà chúng ta còn đi học là hơi là rảnh Ok, sau đó là bài tiếp theo là bài Baghdad Jazz Fly 4 set 8 đến 12 rep à, Thì đây cũng là bài cuối cùng của cái ngày ngực Thì nó cũng khá là đơn giản, nó cũng là đơn rất rất rất là dễ luôn Thì uh, hy vọng các bạn thích cái ngày ngực này ha à, thì ở cái bài này là chúng ta sử dụng cái máy backdash này thì đa phần là các phòng cũng có cái máy này hoặc không thì mấy bạn cũng có thể fly với lại hai cái dây cáp mà chúng ta lấy cái ghế bench ra chúng ta đặt ở giữa để chúng ta có thể fly ha hoặc là chúng ta sẽ tập với lại uh, cục dumbbell cũng được thay thế thôi à, nhưng mà bài này thì nó sẽ rất là tốt hơn ha tại vì nó nó nó nó là cái machine nó sẽ giúp cho chúng ta control được cái form chúng ta dễ hơn và nó sẽ tác động rất là tốt ha à, thì cái bài này là nếu mấy bạn thích thì mấy bạn có thể sử dụng tempo một chút cũng được lại lúc mà đưa vô các bạn squeeze lại các bạn giữ lại và lúc nhả ra chúng ta sẽ nhả từ từ một chút đó thì như vậy nó sẽ là một cái dạng tempo cho cái bài này ok Ok thì hy vọng mấy bạn thích cái ngàn ngực uh, ờ, FST7 này ha Thì những video sau là chúng sẽ chuyển qua một cái dạng giáo án mới khá là hay Tập trung vào tempo uh, nhiều hơn À, ok thì các bạn thích thì nhớ like, share và subscribe cái channel của Trung Ha và sẽ còn những cái video ở phía sau nữa. Peace. Hey yo, bây giờ là Trung mới tập xong thì bây giờ là sẽ uống uh, protein Uống protein à, Thì bên đây là Trung có đem một uh, scoop của My Protein Thì cái mùi này là uh, mùi mocha là mùi um, uh, đó là đây là mùi mocha là mùi giống như mùi cà phê rất là thơm ha thì đây cũng là cái bình My Protein mới mà chúng mới nhận được đó là bình Ambition Fuel ok, của My Protein luôn Yo, what's up các bạn, đã trở lại với vlog của Trung Thì bữa nay là Trung sẽ tiếp tục à, Lâu rồi Trung chưa có làm một cái clip unboxing của à, MyProtein ha à, Thì dạo gần đây là Trung rất là bận à, Chắc có lý do là mấy, bạn cũng biết là Trung đi làm rồi Thành ra là Trung không cần phải giải thích nhiều nữa Đi làm à, 8 đến 10 tiếng một ngày lận nên thực sự rất là bận ha Thì bây giờ Trung, đây là bữa đây là cuối tuần Thành ra là Trung sẽ có nhiều thời gian hơn để uh, tập trung làm vô vlog uh, và hôm nay sẽ quay cái video unboxing cho các bạn xem à, và cũng hy vọng các bạn thích cái uh, à, FST7 Big and Rip ngày ngực ha ở lúc nãy ở phía trước ok à, thì bây giờ chúng ta sẽ đến với lại cái cái thùng đầu tiên thì đợt này chúng ta hôm nay đợt này chung sẽ gom hai đợt vô unboxing một lần cho các bạn xem thì uh, đợt đầu tiên là cái này thì đây là cái đây là cái uh, đợt cái đợt vừa ở à, cái đợt trước của cái đợt vừa rồi ha là có một cái hộp này ha là có một cái hộp màu đen này à, đi kèm với cái áo My Protein này rất là đẹp ha đây là rất là fit luôn à, cái này nó là seamless hay sao á nó là seamless rồi à, giờ chung sẽ mở cái hộp cho các bạn xem cho mình là này là Ambition Fuel My Protein à thì trong cái hộp này lúc nãy là mấy bạn coi video ở đầu video là có cái uh, cái bình shake mà chúng nói là mới có thì nó đi chung trong cái hộp này luôn nên là giống như là cái hộp à, hàng tháng của My Protein mà kiểu như là họ sẽ mix rất là nhiều thứ vào trong này và uh, và bán theo từng cái kiện như thế này ha ok ok thì à, ở trong này uh, là có rất là nhiều thứ thì hình như cái này là chuyên cái này là sẽ đi theo từng chủ đề á, của từng tháng thì chủ đề này là chuyên về hình như là uh, kiểu dạng như amino acid này nọ với lại là uh, những cái dầu à, những cái uh, fatty acid tốt ok thì đầu tiên là hũ PCA plus PCA plus ha nghĩa này là dạng PCA dạng viên thì lần đầu tiên như cũng mới biết á thành ra à, có có biết là dạng dạng soft gel rồi à, nhưng mà đây là dạng viên cứng ha thì đây là hộp đầu tiên à, sau đó là sẽ đến um, COA COA là một trong những cái fatty acid tốt là những cái chất béo nó được chất chất béo tốt ha à, nó nhìn giống như dầu cá vậy đó nhưng mà nó là một trong nó là một trong những cái fatty acid rất là tốt hũ thứ hai và hũ thứ ba là omega 3 quá quen thuộc với mấy bạn rồi ha à, nó trong một viên này là có 300 mg ok và hũ tiếp theo đó là hũ daily vitamin là đây là daily, vitamin có nghĩa là nó sẽ ít hơn cái hũ alpha man nhưng mà cái này thì nó bổ sung nhiều hơn về những cái vitamin chính như là A, D, E, C uh, này nọ B chứ nó không có tổng hợp nhiều giống như là trong cái hũ Alpha Man mà Trung đã quay những cái video trước ha ok thì đây là hũ Daily Vitamin và những cái sample những sample khác như đây là cái bịch My Range cái này là pre-workout đây là pre-workout ha uh, tại vì chúng đọc thành phần ở đây họ không ghi nhưng mà chúng đọc thành phần là chúng biết đây là pre-workout rồi citrulline nè có creatine nè có beta alanine nên là biết à, cái này là là là free workout rồi ha à, ok ở à, đây tiếp theo sẽ là protein mode cake mix <coughs> à, thì cái này đó là cái uh, à, mud cake mix với uh, à, vị chocolate flavor thì cái này là cái để làm bánh hay như chung đọc thì đây là dùng để làm bánh thì chung chưa thử cái này nhưng mà trong đây là sơ viên là 50 gram uh, có 25 gram protein luôn và trong này có mix cả rất là nhiều loại protein với nhau à, thì đây là cái flavor protein cake có nghĩa là chúng ta dùng cái này để chúng ta làm bánh và chúng ta sẽ làm pancake cũng được chung nghĩ vậy chắc là chung sẽ làm sao cái thì đây và tiếp theo sẽ là một cái shamble uh, à, cookie and cream flavor my bar Gero cái này là protein bar ha cũng không xa lạ lắm với bạn protein bar và tiếp theo cái sản phẩm cuối cùng trong cái hộp này đó là Dark Chocolate Berry Flavor Protein Cookie à, đây đây là cookie protein ha thì cái cookie này rất là ngon cực kỳ ngon luôn à, tụi chúng ta ăn một cái rồi nhưng mà cái dạng này là dạng khác hình như cái này là dành cho nữ cái màu cái màu này là dành cho nữ ha à, cái này trong này là có 25 gram protein một cái bánh chút tẹo vậy thôi mà được 25 gram protein là bằng một cái scoop whey luôn á ha à, thì đây ok cái tiếp theo thì chúng ta sẽ qua cái kiện hàng của tháng này thực chất thì cũng phải là kiện hàng của tháng này nhưng mà là nó là một cái kiện hàng đặc biệt uh, riêng về sinh nhật của My ok thì bây giờ nó nằm ở dưới đây chúng sẽ lấy cho các bạn xem <laughs> đây sẽ là thùng hàng đặc biệt của My đây là cái thùng hàng mà gửi về dạng sinh nhật của My ha ok thì chúng ta cắt sẵn à, có rất là nhiều cái bình sát ở đây đầu tiên đó là một cái bình shake rất là quen thuộc đó là cái bình 600 ml shaker cái này rừng rất là quen thuộc ha mấy bạn ai hình như là ai cũng có cái bình này tiếp theo sẽ là một cái bình uh, có cái ống hút của MyProtein rất là cool uh, đây các bạn có thể thấy nó nắp màu đen và có cái ống hút luôn và sẽ có cái ống hút ở đây để chúng ta hút nước ra để lấy chung à, để chung coi thử xem nó xài sao và đây là một cái khăn tắm hay là một cái khăn đi tập gì đó của My Protein nhưng mà nó gọi là hand towel có nghĩa là như khăn nhỏ để chúng ta đi tập gì đó à, rất là cool có, cả khăn của My Protein luôn á rất, My Protein làm rất là nhiều thứ cái và tiếp theo đó là cái bịch uh, Impact Whey Protein nhưng mà cái mùi của nó rất rất rất là đặc biệt đó là mùi birthday cake đó là mùi bánh sinh nhật ha rất là đặc biệt thì hy vọng là mấy bạn có thể lên trang web của One Protein và xem rằng hình như là họ vẫn còn đang bán cái mùi body cake này thì chung chưa thử vì nó còn nguyên siêu nè thành ra là không biết là nó ngon hay không nhưng mà nói chung là à, chắc là video sau chúng sẽ review cho mấy bạn coi cái này ha và sản phẩm cuối cùng thôi rất là đơn giản đó là một cái water enhancer không biết cái này là cái gì luôn á nhưng mà được 20 serving uh, cherry mùi là mùi cherry cola flavor um, hình như cái này là dạng giống như là gọi là gì ta hình như là bổ sung hình như là chúng ta sẽ đổ cái này giống như là siro vậy á cho vô trong chung với với cái bình nước của chúng ta cho vô cái bình nước này chung với cái chung với cái water enhancer này á thì nó sẽ bổ sung cho ta những cái vitamin rất là nhiều thứ ở trong này à, ừ có bổ sung vitamin nè rồi có cả protein carb này nọ kia nữa à, rất là lạ ha đây là cái sản phẩm mới của Maprotein có xin mix với nước ha thì chắc chúng sẽ review cái này sau ok yes. thì đó là những cái sản phẩm của cái thùng này đó là thùng thứ hai của Maprotein kèm với một cái lá thư Happy Birthday của Maprotein được 14 năm ha đó là Let's celebrate 40 Years of feeling ambition đây là 14 năm à, thành lập của MyProtein Ok thì cùng chúc mừng sinh nhật của MyProtein ha à, ok thì đó là ngày à, sinh nhật của à, thì đó là sinh nhật của my protein thì các bạn có thể lên trên uh, lên trên trang web theo cái đường link chung để ở dưới phần description box phần miêu tả thì các bạn vô cái đường link đó cái code của chung vẫn là chung vn 30 vẫn sẽ sử dụng được thì hiện tại như đang giảm 25% với cái code của chung ok uh, thì hy vọng các bạn thích cái video này nhớ like share và subscribe peace À, và thì cái lý do mà hiện tại Trung đang tập ở Sài Gòn Spark Club đó là uh, tại vì là hiện tại là Trung đang uh, kết hợp với lại Sài Gòn Sport Club ha thì Trung được 2 tháng membership ở đó uh, và cái phòng gym của nó cực cực kỳ đã luôn rất là bự và cũng uh, rất là nhiều cái máy đa dạng để tập thì hy vọng là Trung sẽ có nhiều cơ hội hơn để quay vlog ở Sài Gòn Sport Club ha thì hy vọng mấy bạn à, ở đầu video mấy bạn cũng đã thấy được cái cũng một phần toàn cảnh của cái phòng gym thì hy vọng là lần sau cái vlog sau thì chúng sẽ cầm máy đi dạo vòng quanh sport club và nói chung là dạo vòng quanh dòng phòng gym trước cho các bạn xem và và ở phía ngoài của Sài Gòn Fox Sport Club là rất là nhiều những cái sân tập võ CrossFit rồi Muay Thai quá trời luôn thì Trung sẽ cố gắng review hết tất cả cho mấy bạn xem cái Sài Gòn Sport Club trong vòng 2 tháng mà Trung tập ở đó thì hiện tại Trung làm ở quận 7 và thật sự thì đi tập ở quận hai à, à tôi đang làm ở quận 2 thì thật sự đi tập ở quận 7 cũng là một cái uh, cản trở khá là lớn về cái thời gian và cũng như là cái cái cái kẹt xe để mà đi qua đó tập uh, nhưng mà chúng sẽ cố gắng để qua đó và nói chung là uh, làm nhiều cái video hơn thì tiếp tục cái series sau này tập luyện của trung á thì mấy bạn cũng đã biết là cái cái ngày ngực vừa rồi là cũng là kết thúc cái series tập Big and Rip FST7 rồi thì đó là phase thứ hai cũng khá là đơn giản ha à, nhưng mà sắp tới là chúng sẽ tập cái giáo án là uh, kiểu dạng như là tập về tempo tập về nhiều về cái tempo nhiều hơn có nghĩa là trong những cái uh, bài tập thì nó sẽ có những kèm những cái tempo tùy theo bài ha thì lúc đó thì chúng sẽ đi sâu hơn để cho các bạn biết đó là cái những cái gì đó sắp update cho các bạn ở trong video tiếp theo đó là tập nó chung là đa dạng hơn ha à, nhiều cái kiểu bài tập không có kiểu dạng như là mỗi tuần là mỗi cái ngàn ngực khác nhau kiểu kiểu vậy ok see you peace